Hello, hello, xin chào anh em Vâng, à, mình đang có những chiếc iPhone 11 Pro ở đây nha. 11 Pro ấy, đó anh em thể nhìn thấy nhỏ nhỏ xinh xinh không Và có 3 camera này Đây là những chiếc 11 Pro mà bên mình đang bán hàng à, lướt, hàng mà còn bảo hành trên hệ thống ấy Bởi vì là thực ra những sản phẩm này ra chưa được một năm Gần một năm thôi, còn khoảng mười mấy ngày nữa được một năm Thế nên là nó hàng lướt nó có nhiều rồi, còn bảo hành hệ thống đúng không Nhưng mà chính vì cái vấn đề ra gần một năm rồi thế nên là cái trường hợp mà có máy thay lưng này có máy sửa chữa này hay là nó thẳng ra có những máy dựng đây rồi thế nên là mình phải làm clip này để hướng dẫn anh em cái mua một cái chuẩn nhất nhá cũng giống như trước cái mắc mà lần trước mình làm ấy cái mắc thì nó bán số lượng cực, cực kỳ là nhiều rồi thế nên là nó có máy dựng hay máy thay lưng sớm lắm những chiếc máy này thì ít gần đây mình mới gặp thế là thành ra mình mới phải làm clip cho anh em thì uh, giá những sản phẩm này vẫn thuộc dạng cao cấp trong những phân khúc máy cũ đó vẫn là điều đáng mơ ước của rất là nhiều anh em bởi vì nó là sản phẩm đẳng cấp mà thời điểm hiện tại đầu tháng 9 của năm 2020 bên mình đang bán đến mức giá là khoảng 20 triệu hơn 20 triệu một chút còn cụ thể về sau là bao nhiêu ấy thì anh em xem đường link mình để dưới mô tả nhá cái website là mm.vn ấy thì anh em sẽ cập nhật được giá chi tiết từ ngày một và đây là cụ thể hơn chứ giá không phải là mình nói bây giờ mà sau này vẫn thế đâu nhá bởi vì cái clip này có thể là vài năm sau anh em vẫn xem được mà vẫn báo giá 20 triệu thì chết dở đúng không đó thế nên là ờ, đơn giản là 20 triệu mà mua phải về chiếc máy dựng rồi hay là một chiếc máy đơn giản chỉ là thay lắp lưng thôi cũng không không thích đâu anh em bởi vì là thay lắp lưng thì chúng ta với những chiếc máy này thì gần như bây giờ người ta không cần phải là tháo máy đâu để thay được thế nên là rất là nhiều anh em đã gặp phải rồi bên mình đã thậm chí bên mình người ta giao cho bên mình đã có những chiếc máy như thế rồi và mình trả lại cả lô luôn thế nên là mình vẫn phải ờ, anh em vẫn phải xem clip này để làm sao mua cho một cách chuẩn nhất mà sao mua được một cách yên tâm nhất anh em nhá thì cũng như mọi lần thôi việc đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng xem về hình thức trước cái việc mà chúng ta mua những chiếc máy cao cấp hay là những chiếc máy iPhone kể cả có rẻ tiền đến mấy ấy thì chúng ta cũng phải xem về hình thức xem nó có ok không thì chúng ta mới lấy được đúng không đã bỏ ra 20 triệu tất nhiên nó phải đẹp long lanh rồi và tất nhiên những chiếc máy bên mình đang bán ra máy line new sau này có 99% hết bảo hành hệ thống ấy nó vẫn phải đẹp long lanh nhá vẫn phải đẹp long lanh và đầu tiên thì iPhone 11 Pro nó sẽ nhỏ xinh như này thôi nó sẽ bằng một chiếc iPhone XS một bằng một chiếc iPhone X bởi vì là nó là nâng cấp cùng phân khúc với XS lúc ra mắt đó cao nhất XS Max thì có 11 Pro Max mà mình đã từng làm clip vào đúng không 11 Pro thì chỉ ngay XS thôi đó thế nên là anh em nếu đã từng dùng XS rồi anh em sẽ thấy kích thước nó sẽ xem xem nhá đây là một chiếc XS này đó mặt trước màn hình thì giống hệt nhau luôn anh em có thể nhìn thế này đó mặt trước thì gần như là giống nhau luôn không phân biệt là mặt trước đâu nhìn chỉ là đằng sau là chúng ta biết thôi đó đây thì mặt cả cả viền kể cả viền nó cũng giống luôn nhá anh em có thể nhìn thấy không đây mình lấy màu đen để cho anh em cho dễ dễ hình dung nhất nhé đây cả cả viền nó gần như là tương đồng luôn đó đó đố anh em biết đâu là 11 và đâu là XS không nhìn mặt lưng nhá đó viền gần như tương đồng luôn thế nên là anh em nào đã từng xem clip XS của mình hay đã từng sử dụng XS ấy, anh em có cầm theo là so thôi nó là giống và X11 Pro 11 Pro thì nó sẽ có những màu như này nó cũng giống những XS là nó sẽ có ba màu là màu xám màu vàng và màu trắng ngoài ra thì có thêm một cái màu mà đời 2000 20 2019 nó ra những chiếc iPhone ấy là nó có thêm một cái màu xanh rêu như này đối với những bản cao cấp đó thì thực sự là iPhone 11 Pro mình hết xanh rêu rồi mình đã vừa bán hết rồi thế là mình không có cái hình dung để cho anh em cụ thể nhất nhưng mà nó rất giống y xì cái màu 11 Pro Max nhá đây anh em thể nhìn nhá đây là một chiếc 11 Pro Max này kích thước nó sẽ to hơn còn cái khu vực camera đều giống hệt nhau đó đó là cái ba cái màu của iPhone 11 Pro và chúng ta cần lưu ý nó chỉ có ba màu chứ thôi thế nên là nếu khi anh em đi mua một một pro mà nó có thêm một cái màu ví dụ như là cái màu hồng hoặc có thêm một cái màu màu đỏ thì chắc chắn là không phải đâu anh em nhé nó chỉ có ba bốn cái màu có thể là bốn cái màu là màu xám này màu vàng này màu trắng như thế này và màu xanh như này nhé màu xanh rêu này hai cái màu nó sẽ hơi hơi giống giống nhau nhưng mà nếu để gần thì chúng ta sẽ nhận là nó khác nhau bởi vì cái này nó hơi ngả sang màu xanh rêu còn cái này sẽ là màu xám đó và lưng của những chiếc 11 Pro nó sẽ là lưng màu sần như này đây thay vì bóng giống như trên chiếc XS hay X nha đây là bóng này rất bám vân tay như đây là sân và chúng ta sẽ cầm vào chúng ta sẽ không nhìn được vân tay đâu và logo Apple nó sẽ không còn làm bên trên nữa mà nó sẽ nằm ở giữa như này cũng giống như một Pro ấy nó sẽ nằm ở giữa nha đây này đó nó sẽ nằm ở giữa này đó là về cái ờ, ngoại hình bên ngoài để chúng ta có thể nhận biết chuẩn là 11 Pro đúng không đó việc tiếp theo là chúng ta sẽ soi cùng soi đến cái lưng thì anh em lưu ý này tất cả những sản phẩm bên mình bán là hầu như là hàng mỹ thôi hàng mỹ thì lưng nó sẽ trơn như này này nó không có một cái ký tự nào dưới đâu nhé nếu trường hợp anh em xem mà có in thông tin email rồi thông tin chữ iphone đây nó có chữ iphone nhé đây này như sản phẩm ờ, XS ngày trước nó có chữ iPhone đây thì những sản phẩm mới đời 2019 đổ đi nó sẽ không in đâu nhá không in chữ iPhone đây anh em nhìn thấy nhá đó nó không in chữ iPhone ở đây và hàng Mỹ tuyệt nhiên sẽ không in bất cứ một cái gì cả nếu anh em gặp cái sản phẩm mà có in hình thùng rác ở dưới này ấy, thì đấy là sẽ là hàng của châu Âu và cũng như là hàng của Việt Nam sẽ có nhưng còn nếu đã là Mỹ đã là Mỹ nhá thì nó sẽ không in bất cứ một cái gì ở đây đó đây là màu trắng này mình đã bóc cái tem bảo hành của bên nhà cung cấp ra rồi thì anh em nhìn thấy nhá nó không in một gì đây mà nó rất là một mặt lì như này anh em lưu ý đây là mặt lì nhá của bộ làm nó không phải dán này đâu nhá và anh em dùng tay em miết vào cái logo nhá đó đó logo nó sẽ giữ tay anh em lại một chút đó bởi vì logo là mặt ngắn nhưng nó lại bám nó lại bám tay còn mặt này rất là liền này em vuốt thoải mái lại nhưng vuốt qua logo cảm thấy nó giữ tay lại một chút này đó chứ nếu mà đều giống nhau nhá đều giống nhau như cái sản phẩm XS này nhá thì không phải thì không phải không phải chuẩn đấy logo chuẩn nhá logo chuẩn các bộ nó sẽ bám này đấy, anh em cảm tưởng này nếu anh em có có trên tay anh em sẽ rõ nhất này vuốt nhanh nhá vuốt nhanh này nhưng qua đây phát bị giữ lại qua đây phát là cảm thấy nó giữ giữ tay lại mình một chút này đấy là logo chuẩn của Apple trên những chiếc iPhone 11 Pro cũng như là 11 Pro Max nhé đó anh em lưu ý mình là như vậy này lưng của Mỹ sẽ không in cái gì cả còn lưng của những nước khác ví dụ châu Âu chẳng hạn chỉ duy nhất cái thùng rác ở dưới này thôi nhá không có một chữ gì ví dụ chữ iPhone chẳng hạn đấy và vuốt như này và tiếp nữa là đến cụm ba camera ở đây thì anh em lưu ý mình này nó ngày xưa hàng fake ấy thì nó sẽ có cái lòng là nó sẽ là màu đen nó sẽ là màu đen giống như chiếc này này đen xì ấy đó là chúng ta cứ hiểu nhầm là bên ba camera này bên trong lòng nó sẽ là màu đen nhưng không phải đâu nhá đó cũng dùng clip mà mình đã nói con 11 Pro Max ấy Đấy, thì cái lòng bên này nó sẽ là cái mặt mica bên trên trong và bên dưới nó sẽ cái màu giống tương đồng với là cả cái màu lưng này anh em cảm tưởng giống như để một cái miếng mica lên trên thôi bóng bóng còn bên dưới nó vẫn là màu trắng bên dưới nó vẫn là màu vàng bên dưới nó vẫn là màu xám và bên dưới nó vẫn là màu xanh nhé chứ nó không phải màu đen đâu anh em nhé đấy thì anh em cùng nhìn tiếp là cái mic phụ rất là to ở đây nó sẽ có một cái mic phụ rất là to ở đây này đó anh em nhìn nhá màng loa của chiếc màu vàng nó sẽ màu hơi nâu nâu vàng nhé màng loa của chiếc màu xám nó sẽ là màu đen không phải màng loa mình nhầm màng chắn bụi của cái mic ấy mà sẽ bụi mút mic ấy, đây sẽ màu đen này màu hơi ngả vàng này nó vẫn xám rất đậm nhưng nó sẽ hơi màu vàng mà chắn mic của cái chiếc màu trắng nó sẽ là màu bạc nhé đây nó phải đúng màu như mình nói nhé chiếc màu xanh cũng tương tự như vậy nó sẽ là màu xanh hơi xanh xanh hơi xanh xanh đó, anh em lưu ý mình như vậy chứ không phải là cái này nó màu bạc cái này cũng là bạc cái này cũng là màu đen đâu nhé nó phải chuẩn cái màu như vậy và cái màng rất là to anh em nhìn là rất là đều đây nó không có một vết lõm nào cả nó sẽ không có một vết lõm nào cả nha anh em mà thấy cái vết lõm chúng tôi là người ta đã chọc qua rồi đấy nó sẽ phải đều không vết lõm nào cả nó sẽ lồi lên một chút này đó phía trên này nó sẽ là đèn flash và đèn flash nó sẽ là màu da cam một khối hai chia là hai khối như này và đều là màu da cam chứ không phải là một trên màu vàng và dưới màu da cam đó nhá đó em nhìn kỹ này đó. Đi đâu? Đó, và rất là to nhé. Rất là to ở đây. Đó đây này. Đó. Cụm ba mắt camera nó sẽ khác nhau nhá. xoay thật kỹ nó sẽ khác nhau nhá. Thứ nhất này, cái trên cùng này nó sẽ có một cái viền bên ngoài dày bên trong nó sẽ có một cái lõm xuống gọi là thấu kính bên trong cái này ấy thì sẽ nhìn rõ cái thấu kính viền bên ngoài dùng mắt thường còn cái này ấy, thì sẽ khó nhìn hơn một chút còn cái này ấy, thì cái viền bên ngoài rất là mỏng cái lõi bên trong rất là to đó, ba cái nó khác nhau nhé ba cái hoàn toàn khác nhau và anh em lúc này anh em xoay kỹ xem có bị bụi hay không bởi vì đây là những sản phẩm hoàn toàn mới ra mắt rất gần thôi mà bị bụi bên trong ấy là chết dở nhá bị bụi bên trong đã bị tháo rồi đấy xoay thật kỹ xem bị bụi bên trong không chắc chắn là phải không có bụi nhé đó nó phải xoay vào cái này đó còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tay viết đây chúng ta dùng tay miết đây nhá miết đây nha nó đều tay nhắm mắt và cảm tưởng như là một khối ấy. thì mới chuẩn nha chứ còn dán lại thì à, nó sẽ gập gành nó sẽ không đều đó miết đây nha rất đều ok con nào như con nào thôi nếu có hai con xem cùng một lúc thì càng tốt đó miết đây nha, rất đều nha đó nhân tiện những con màu xám hay màu màu xám hay màu xanh ấy sẽ khó soi hơn nhưng những con màu trắng và vàng dễ cực dễ soi lắm nhìn thật kỹ cái mép này này xem nó có bị keo không nó có bị cái vết keo nào không nhìn kỹ nha xem có bị vết keo nào không tất nhiên là vuốt đều nhưng vẫn phải có vết keo không có vết keo chứ vuốt đều đều này mà vẫn có vết keo thì người ta vẫn là dán lại nhìn thật kỹ nha xem có vết nào bị như kiểu bị cạy không đó nhìn thật kỹ vào soi thật kỹ vào đó tiếp nữa là cùng nhìn ngang này bấm này xem có bị bập bùng hay không bởi vì những sản phẩm nó gia công rất là chắc không thể bập bùng đâu nhá bấm này bấm này đó xem có bị bập bùng hay không đó nó bị bập bùng thôi bỏ nhá không lấy nữa đó đó là về mặt đường sau bây giờ xem đến viền viền của những chiếc XS mình nói rồi nó sẽ giống viền của những chiếc à viền những chiếc Moro, Moro mình nói rồi nó giống viền của XS nha đó cùng xem những khu vực này một cái này hai cái này ba cái này bốn cái này năm cái này sáu cái này sáu cái giải nhựa ở đây cũng như ở cái màu khác cũng vậy thôi đấy nó sẽ có màu như này nhé con này nó sẽ là màu trắng này con này nó sẽ là màu nâu nâu này con này sẽ là màu xám con này sẽ màu à, hơi xanh xanh này thì chắc chắn một điều là sáu cái đấy là màu giống hệt nhau không phải là một cái màu này một cái màu kia đó nó sẽ giống hệt nhau và chúng ta sẽ nhắm mắt vào chúng ta vuốt đây không cảm thấy cái độ dơ bọn sẽ là một khối luôn đó nhìn kỹ nhé nếu dưới khe này cảm tưởng như nó tách tách một tí có thể nhét được ừ, cái da lam ấy thì chắc chắn một điều đó không phải là xịn đâu nó phải liền rất là khít luôn này rất là khít nhá đó rất là khít nhá đấy là cái viền đấy và những cái màu của cái này màu của cái này nó sẽ trùng với cái màu của cái viền của cái này về vào chân sạc này đây mỏng dính là nó sẽ trùng đó anh lưu ý nhé viền nó sẽ trùng này đó con này như vậy này viền nó sẽ trùng này đó anh lưu ý nhé chuẩn phải như thế nhá tiếp nữa chúng ta sẽ cùng nhìn đấy đến khu vực mà cái màng của cái loa cũng như màng của cái mic thoại của chiếc máy ở đây anh em lưu ý nó sẽ có cái màu nhé nó giống rất giống với cái màu của cái này nó giống với màu của cái màng chắn mic này à, cái màu xanh cũng tương tự như vậy nó sẽ là màu bạc này nó sẽ là màu vàng đậm đậm gọi là màu đâu đi nó sẽ là màu xám và nó sẽ là màu xanh nhá ba giờ cũng vậy chắc chắn bao giờ cũng vậy là cái viền của cái này giống cái viền của cái này à cái màng của cái này giống cái này rất giống luôn cùng lắm hơi ngả lên một tí màu một cái sạm sậm hơn một cái sáng hơn thôi nhưng nó sẽ có màu không phải là dưới này màu bạc mà dưới này là sẽ màu đen và màu xanh đâu nhá dưới này màu màu bạc máy màu bạc mà dưới này là màu à, xanh bên này là màu ấy thì không phải chắc chắn là bị thay rồi đó là điều chắc chắn ở cái viền và xem lại lần nữa ở cái nút này số rất là chắc nó sẽ rất là chắc nha nó không long lay đâu nhá bấm rất đều nhau này rất là chắc này đây các nút gà này cũng vậy này rất là chắc chắn luôn không long lay đâu nhá đó anh lưu ý mình như vậy nha bên này nhá con nào như con nào thôi rất là chắc nha đó nút gà này đó rất là chắc luôn đó anh lưu ý như vậy đó là cái phần về viền và viền và và và và lưng và bây giờ sẽ đến màn hình đấy nhá chắc chắn một điều cái viền khu vực này cái viền khu vực này cái viền dưới này nó phải đều với nhau nó sẽ rất là đều cầm hai con trên tay đều như không chứ không phải là con này dày hơn con này mỏng hơn đâu nhá anh em lưu ý mình như vậy bởi vì hiện tại bây giờ màn OLED màn lô đầy rồi nhiều cái màn lô nó rất viền nó rất là dày thế nên anh em bảo nhà bán hàng người ta cho xem hai con ấy mà một con viền dày một con viền mỏng chắc chắn là một con là màn lô một con màn xịn thế nên là người ta đã có màn màn lô màn xịn chứng tỏ cái máy trong kho người ta không ngon rồi thế là anh em cứ lựa mà lấy nhá mà không lấy được thì tốt bởi vì là người ta đã không trung thực với mình ngay từ đầu rồi đúng không thế anh em lưu ý là cái viền này này cái viền này đó cái viền viền viền màn hình này nó phải đều con nào cũng như con nào đó xem viền này viền này viền này viền này ba con nào cũng như nào và ba cái viền này nó phải đều nhau chứ không phải là cái viền này dày hơn cái viền này và cái viền này dày hơn hai viền này đâu nhé nó phải rất đều nhau và anh em lưu ý một điều này iPhone 11 Pro à, màn hình tay thỏ y như iPhone X và XS đó y xì thôi đây chứ không phải là màn hình giọt nước giống như ở máy Android đâu nhé nó sẽ y xì nhé đấy nhìn đâu đó và cái màn nó sẽ không in bất cứ một ký tự nào trên này cả thế nên lúc anh em xoay cái màn cho mình cho thật kỹ vào xem nó có bị in hay cái nó bị một cái điểm nào nó khác biệt ở dưới này không trên màn nó là đều nó không bị một điểm đen nào cả anh em lưu ý mình như vậy và anh em dùng tay anh viết này cho mình viết này cho mình nhá viết rất là đều này nó rất là đều nó sẽ không bị ờ, không bị điểm không bị ờ, dơ lên đâu không bị có điểm nào dơ lên cảm tưởng như viết đằng sau rồi nhá đó viết hết cái việc này cho mình đó dùng tay bấm nha các mép này xem có bùng bập bùng hay không đó trang bị bập bùng không ở đây là mình sẽ hướng dẫn anh em cách xem qua hình thức và không cần phải tháo ra bên trong còn tất nhiên rồi để mà xem chuẩn nhất vẫn tháo ra bên trong và khi tháo bên trong lắp lại thì chắc chắn là sẽ bị bùng bùng bùng nhưng nếu mà chắc rất là chắc thực ra 11 Pro bây giờ chưa bị tháo đâu gần như là còn nguyên bản thế anh em không nên tháo đâu nhé cứ chắc là anh chọn thôi còn bảo hành hệ thống bởi vì lỗi gì thì gửi đi bảo hành trên trên Apple vẫn bảo hành được mà đó anh em lưu ý này bấm rất là chắc nha XDF thì có thể là anh em bỏ qua vấn đề tháo bên trong xem được nhưng mà Pro thì không cần đó rất là chắc này viền miết rất đều này là ok đó là xem về qua về hình thức về phần cứng về bên ngoài là ok còn tất cả vào bên trong chúng ta sẽ khởi động lên và chúng ta kiểm tra tất nhiên rồi cái việc mà chúng ta kiểm tra là là là là, là xem là nó có bị um, uh, lóc hay là xem màn hình camera các thứ có bị làm sao hay không thì tất nhiên chúng ta sẽ biết đúng không bật camera xem wifi dùng được lắp sim dùng được thì ok nhưng bây giờ mình xem để anh em biết được chuẩn hay không thì uh, anh em theo mình có những cái chức năng nhỏ nhỏ kia thì mình sẽ không nói nữa sợ tốn thời gian anh em nhé thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ vào xem bên trong như này đây ở đây nó sẽ có một cái phần là phần model number này hay là phần ờ, kiểu máy chúng ta sẽ nhìn đây là LL là Mỹ rồi đúng không chúng ta sẽ ấn vào đây này nó sẽ là A2160 đó anh em lưu ý A không nhá chỗ này sẽ là ngày tháng bảo hành còn bảo hành đến mùng 6 tháng 4 năm 2021 này rất là dài luôn đúng không đấy cái này thì uh, chúng ta phải dùng máy nó mới lên chúng ta vừa format nó không lên đâu phải dùng máy mất một buổi ấy, thì nó sẽ lên được cái này thế nên anh em lưu ý nhá là cái này nó chỉ mang tính tham khảo thôi những cái máy uh, mà vừa format xong nó sẽ không hiện nữa nha nhưng chúng ta quan tâm cái này này A 2160 nhá đây bây giờ chúng ta chọc cái khai sim ra đó chúng ta sẽ nhìn dưới này nó sẽ nằm ở chỗ này này ở ờ, trên camera mình dùng camera mình quay lại anh em khó nhìn lắm nhưng mà anh em tưởng tượng là nó sẽ nằm ở khu vực dưới này nhé nó sẽ nằm bên trong này cũng đúng là A hàng 160 đó anh em lưu ý là cái chỗ dưới này nó cũng đúng in là A, A2160 nhé nếu cái này A2160 và cái này nó không trùng nhau ấy cái dưới của này này nó không trùng nhau ấy thì chắc chắn một điều ấy nó là máy bị thay viền chắc chắn anh em luôn là nó bị là máy bị thay viền nha anh em lưu ý mình nó nằm dưới này, này. đây lấy con màu đen anh em hình dễ hình đấy, anh em nhìn thấy chỗ chấm chấm trắng không đó anh em nhìn thấy chữ không đấy con này nó là a 2160 à, này thường thường Mỹ là 2160 một số nước khác nó sẽ là khác nên không quan trọng quan trọng là nó có và nó phải trùng chứ còn nếu không có thứ nhất là trên này nó sẽ có đen là có này và dưới này không có là xương lô xương lô là sẽ không có còn nếu mà trên này có mà dưới này có nhưng không trùng nhau thì là vỏ xịn của máy khác được bóc sang lắp vào máy này là dựng ấy đó anh lưu ý nhá phải có nhá là a 160 ở dưới này trùng là a 160 nhá đó còn cái email thì nó sẽ in ở trên này nhưng cái trên này ấy bởi vì là nhiều trường hợp là người ta lắp nhầm nó không trùng thực ra là cái này trên này nó không quan trọng cái này nó không quan trọng đâu trùng được cái tốt mà không trùng được thì thôi nhưng cái quan trọng là nó nằm ở đây nó phải trùng đó anh em lưu ý mình như vậy nhé đó còn tiếp nữa thì kiểm tra là có được bán ở trên hệ thống hay không là chúng ta sẽ vào cái lại cái đặt này chúng ta sẽ kiểm tra là copy cái serial number này và chúng ta vào cái trang chủ cá bố nha lưu ý với anh em một lần nữa ấy, là chỉ check ở trang chủ cá bố thôi đó chúng ta cứ ghi là check iphone đi đây. chỉ check ở trên trang chủ cá bố thôi nhá những cái trang ví dụ như là emailpro.info này hay email24.info này hay là email.info là những trang này không bao giờ được check nhé, bởi vì check nó sẽ bị lộ email ra ngoài và nếu mà anh cái email đó mà anh em lại không dùng iCloud ấy thì nó sẽ bán cho những người người ta nạp vào những chiếc máy dựng để nếu mà người những người dùng những chiếc máy dựng đấy mà nạp iCloud người ta vào thì chiếc máy anh em sẽ bị dính iCloud đó anh em lưu ý nhé những cái trang này nó không chính xác đâu và nó báo thông tin gần như không chính xác đâu đây cái trang này Apple người ta không kiểm chứng tất cả những trang uy tín người ta đã bỏ không nên check ở những cái trang như thế này bởi vì nó không như khác chính xác mà chúng ta chỉ check ở trên Apple nha đó trên Apple nó có logo Apple này nó ghi là check ừ, đấy của Apple đấy chúng ta sẽ góp cái series hoặc cái email vào đây đây vào đây nhá chúng ta sẽ đánh cái captcha vào đó nó rất đơn giản thôi đây mình đánh nhầm captcha rồi đó ấn lại nhá thám này G này Y này A9 này à, Rồi, ờ, chờ một chút mạng hơi chậm nó sẽ loát ra được thông tin đó đấy, anh em nhìn nào nó sẽ loát ra được thông tin này có một ngày mua hợp lệ được chưa nó có một ngày mua hợp lệ này hỗ trợ bảo hành bằng telephone mình không hiểu là cái gì đã hết rồi còn đây là hỗ trợ bảo hành sửa chữa hỗ trợ bảo hành đổi mới đến mùng 6 tháng 4 năm 2021 được chưa đó cái này nó không quan trọng bởi vì nhiều máy hết bảo hành sẽ không hiện nó nó hiện chấm than nhưng quan trọng nhất là nó có cái bảo hành ngày bán hợp lệ này nó sẽ bảo tích xanh như này có những máy nó sẽ tích xanh và có ngày bán không hợp lệ ấy, thì thực ra cũng không sao cả bởi vì những chiếc máy đấy anh em có thể đăng nhập Apple ID vào và anh em xác minh được một cái khung ra ngày bán thì nó sẽ hiển thị được đó nhưng nó phải có cái tích xanh này còn nếu nó báo ra mà nó không ra được 11 Pro nó báo đỏ lòm ấy nó báo email không tồn tại thì những chiếc máy đó anh em không nên mua đâu nhé bởi vì những chiếc máy đã bị Apple bỏ quản lý trên hệ thống rồi thì anh em không nên mua đó còn chi tiết và check còn bảo hành những cái máy hết bảo hành như nào thì anh em xem lại những clip mình đã hướng dẫn ấy, nó sẽ có đó là cái check ở trên hệ thống là như này việc tiếp nữa là chúng ta sẽ, sẽ cùng xem lại cái cài đặt và phần lại cài đặt và lại cái phần mà display hay là màn hình và độ sáng ấy chúng ta ấn vào đây chúng ta nhìn nhé chỗ này nó còn chu tông này nó còn chu tông thì nó là màn hình còn ok còn mất chu tông chắc chắn thay màn hình rồi cả cái thay xịn hay không ấy mà người ta không fix lại chu tông thì sẽ không còn nó còn chu tông là ok nhá đó tắt chu tông thì nó trắng này bật chu tông nó hơi vàng này đó mới chuẩn nhá cho chú tông hơi trắng này từ máy iPhone 8 mà Plus trở lên chắc chắn nó phải còn chú tông mới là màn hình xịn còn không còn chú tông chắc chắn là màn hình thay còn còn chú tông thì khẳng định 80 trăm nhất bởi vì bây giờ nó fix chú tông rồi có những thiết bị fix chú tông rồi đó, nó phải còn chú tông đều chắc chắn là như vậy đó nha, chỉ đơn giản như vậy thôi là chúng ta có thể xác minh được là chúng ta mua được máy chuẩn chuẩn hay không mình không khẳng định là cách của mình sẽ cho anh em một cách 100% trăm phần trăm chuẩn bởi vì có những người rất là tinh vi có người những người dựng mà anh em không thể phân biệt được không thể phát hiện được rất là tinh vi có những người thay màn nó vẫn làm được chu tông có những người thay màn rồi sửa chữa bên trong rồi vẫn làm áo suất là chuyện bình thường thế nên cái cách của mình để cho anh em tham khảo và khẳng định anh em là có thể 80% anh em sẽ mua được máy tốt đó nếu anh em tin còn nếu anh em để chuẩn nhất thì anh em đặt bên mình bên mình có ship online thì chắc chắn một điều là bên mình đã làm clip này bên mình sẽ không bán máy vớ vẩn đâu nha phải bán máy chuẩn với mình mới bán và bên mình có chế độ bảo hành là một đổi một có nghĩa là như nào có lỗi mình sẽ đổi cho anh em con khác và sẽ không phải thay thế sửa chữa gì cả sẽ đổi cho anh em con khác và anh em có hỏi là những con mà bị hỏng sẽ làm như nào tất nhiên rồi mình vẫn phải sửa chữa và mình sẽ không bán anh em đâu và những chiếc máy này mình sẽ bán buôn cho những người khác thợ người ta xem ưng mà tại mình nó rõ là sửa cái này thợ có lấy hay không và thợ nó ưng thì nó mới lấy còn nó không ưng mình sẽ lấy linh kiện đấy để sửa chữa dịch vụ đó mình nói thật với anh em là như vậy đó thế nên anh em xem clip này của mình tin tưởng anh em cứ đặt hàng cho mình theo cái số điện thoại là 0256526789 hoặc là website mình để dưới phần mô tả nha anh em vào đấy và anh em chat nhân viên bên mình facebook của mình là msm.vn điện thoại siêu rẻ còn youtube thì anh em biết rồi đúng không cuối cùng bên dưới mình sẽ tư vấn nha đó tin tưởng đặt hàng bên mình mình sẽ ship online toàn quốc cho anh em nhận hàng anh em phải thanh toán lỗi thì mình đổi cho khác anh em không ưng mình cũng đổi đó tiền ship tiền đi tiền về mình sẽ chịu hết anh em thấy hữu ích thì em cho mình một like để ủng hộ mình và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhá nhớ support kênh youtube mình sẽ đưa rất là nhiều clip hướng dẫn anh em có chọn mua cho anh em để anh em yên tâm ok nhá cảm ơn anh em xem clip chào tạm biệt anh em bye bye